cả nhà ơi cả nhà ơi hello cả nhà nhé chuẩn bị xuất phát lên đường đây chào cả nhà đã vào xong rồi rau củ quả đã vào xong rồi nhé chuẩn bị cho ngày hôm nay đây đây là những à, phần quà dành cho bà con mình khoảng à, một trăm gửi phần rau một trăm à, một trăm gửi phần mì trứng hôm nay thì mình vẫn còn bún nha đây là mì mì mình cũng sắp hết rồi này gạo gạo thì hôm nay mới về thêm nữa tấn mấy lần trên tấn gửi, đây là gạo đây là rau còn rau này thì à, còn nè đây cũng là gạo luôn gạo này thì của mà mạnh thường quân mới tặng à, một người tặng hai trăm gửi ký một người tặng à, hai trăm ký còn à, mình thì mình mua thêm một tấn nữa còn bên đây là đu đủ với lại đầu đũa này là để chắc để dành cho ngày mai đây là những à, bao chanh đậu bắp còn luôn đu đủ đủ ngon không nha trăm ký đủ đủ 50 kg mớp này để dành cho ngày mai tại bữa nay nhiều quá rồi à hôm nay thì à, mình có à, về thêm mấy thùng sữa nữa năm thùng sữa lóc với năm thùng sữa bịch với lại chị kia ờ, chị cho thêm ờ, hai thùng ấy ấy đổ gạo trên một tấn rưỡi gạo đây rau củ quả hôm nay thì nó sẽ có ờ, à, nè đậu bắp dưa leo à, rau lan cải bầu của cải trắng ở ngoài kia trời quên nữa này là tính ra còn trên ở đây là rau là mình chưa có lên xe còn đã lên xe sẵn rồi nè một xe nè lên sẵn một xe gao ở ngoài đây nữa rồi gao nhiều lắm đây ngoài đây còn một xe nữa nè xe gao lên rồi đó tươi xanh luôn nè à, bắp cải rau lan đậu bắp hạnh chanh dưa leo củ cải trắng ừ. dạ phước chào cả nhà nhé bị lắc bình luận rồi không có thấy được bình luận luôn rồi đang chúc phước xét máy lại cái đợt rồi anh em ờ, ăn cái ăn xôi gà xong rồi mình sẽ ờ, tiếp tục ờ, mình lên gạo lên mì trứng cho bà con mì thì dạo này khan hiếm quá đây mì trứng mì đây mình còn được mấy chục thùng rồi chắc ờ, khoảng ờ, bốn chục quá bốn chục thùng chút nữa chắc lên quan trọng là rau phải cho hàng ngày ngày nào cũng phải cho cho hết chứ để ờ, không thôi qua ngày nó bị héo gạo thì mình có thể để ờ, lâu được mì trứng cũng vậy bữa nay mình có về sữa sữa thì để ờ, hỗ trợ phụ thêm cho những cái ờ, hoàn cảnh mà có bé mình sẽ gửi thêm sữa sữa bịch sữa lóc nói chung là giờ có sữa gì uống sữa đó thôi đủ gạo rồi đó gạo thì nếu mà chịu phát một ngày ờ, phát tấn mấy là cũng hết nữa nhưng ờ, do là mình không có thể kiểm soát được bởi vì ờ, mình phải phát nhắm chừng giờ mình đang đợi xe qua để mình cho cho cái nhóm của nhỏ em một mớ mớ đồ để em ấy trở về để phát cho bà con ở bên ờ, số đỏ Giờ xe tới rồi Xích <clears throat> lên đây nè, xích lên đây Xích đây đi Ừ, đầu đây đi Rồi rồi rồi nè kêu nó đúc đít vô luôn đúc đít vô luôn đi đúc đít vô đi hay, hay là ờ, ờ, đúc đít vô được không kêu đúc đít vô đi chở ờ, món này về được được bên em đã xếp nó mình nổ còn đó nữa <laughs> hả không có bởi vì anh chia sớt cho em ờ, bớt nè để có gì qua bển ờ, gửi cho bà con ngay chỗ khu số đỏ dạ thì ngày mai em dồn lên thư đó đó vậy rau này hồi nữa nếu mà em đem về rồi ờ, một là chia ra xong rồi mở bọc ra gửi bớt. Dạ, dạ. giờ chia ra cái rau giờ để qua ngày nó héo lãi hơn ờ, test bên em mẫu test nó sai mười mấy số bị ghê vậy test lại không không ai bị hết hên hú hồn ê ê dướng Rồi Xe này dài dưới ta dạ. Rồi giờ à, chở à, em lấy uh, ba bịch đu đủ đi dạ. ủa đây có mấy bịch rồi ờ, hai bịch thôi hai bịch đu đủ ở bên đây ừ đúng rồi hai bịch đu đủ với ờ, hai đầu ốc ờ hai hai rửa chia qua bển rồi lấy uh, hai bao đi ờ hai, hai bao đó chanh hả anh ta chanh ờ lấy lấy hai bao đi lấy bao bự đi lấy bao bự đi lấy một bao bự với một bao nhỏ chia cho bớt ờ ờ rồi uh, lấy ba bịch đậu bắp luôn <laughs> chia bớt Ồ, <laughs> bào được gì đó bào đi bịch nữa bịch đậu bắp nữa rồi nè vậy bịch đậu bắp này luôn đi bịch đậu bắp này bịch chanh này luôn đi rồi với lại em gom lên uh, cái đó cốc ủa cốc hả ủa anh cốc chứ không phải chanh cốc ăn không ăn cốc không nè với lại hốt hết cái đống này lên luôn đi về bệnh có gì em mở bọc đây nha dạ, dạ, phát dạ, dạ. này vô bọc sẵn rồi cái kia để anh dành ngày mai anh vô tiếp một xe ở ngoài kìa thì rồi ờ, cho cho không kịp đó, để mai nó bị uh, héo uổng bên bển còn gạo không hết rồi hết hả đây cho trăm ký nè dạ. chia lời nãy người ta mới cho được bốn trăm rưỡi ký chia cho bên nhóm em phụ dạ. nè ginh ginh mấy ginh 10 bao này nè 10 bao bao 10 ký á ừ nó ba ba 10 bao cái này bao 10 ký nha về rồi chia ra dạ, dạ, dạ. ờ bao 10 ký á ba năm 8 rồi hai bao nữa rồi chia ra chia sớt nhau mình bệnh bệnh bệnh có, có lấy nước suối không nè mấy chốt phải không quên vậy nè à, mấy thùng giờ thùng nào đâu ta thùng la vi thùng diễm đường hy kinh đại đây nè mấy thùng này là thùng number one đó lấy 5 thùng đi thùng này không à thùng trong nha mấy thùng sữa ngoài tao mới mua mình <laughs> vẫn có ăn bún nữa không bún nữa lấy bịch tới về luôn đi ờ lấy về cho mấy ông ở chốt đi ờ ở chốt ông cho mấy ông ở chốt á bển có ớt chưa nè cho không mớ ớt ở trong đây nữa nè còn bịch nữa nữa kìa để mai nữa ha ba hồng chuối được anh Phú à ba hồng nữa chở hết nổi hả lấy cho, cho mấy chốt hai chốt kia ờ để lấy năm thùng đi ờ, ờ. bào bào nóng bào cho chắc đã luôn <laughs> chắc đã ờ thằng nào cũng được chứ ha thằng nào cũng được chứ nó nước suối không à cái nào cũng vậy avi hay năm quên cũng nước suối lỡ vào vào luôn đi lỡ rồi tại ờ, tôi anh tại vì ờ, tôi anh uống đâu có hết đâu dạ. rồi ok xong rồi đó ủa nãy có lấy bịch mớp nào chưa Kéo lại phải không? Có lấy bịch mớp nào chưa? Chưa phải không? Chưa, chưa, chưa nào lấy lấy thì mình lấy bịch mớp đi. nè. Rồi đi đi. Nè, ginh bịch mớp này luôn đi. Anh còn ba bịch để mà Rồi, ok. Đó, một xe luôn hai bịch nè hai bịch nó dễ hơn à, à hai bịch rồi em đi ở đó luôn rồi, rồi em bỏ vô như đó luôn bên đây mình cũng ờ, còn ờ, nhiều lắm nhiều, cho Có anh đi phát này không? Phát cho hết rau á, chủ yếu là quan trọng là cái rau cũ phát cho trong ngày cho nó hết. Ở trong đó nữa. Rồi thôi vậy hẹn gặp lại cô chú anh chị nha vào ờ, tối nay nha. Chút nữa để anh em ăn uống rồi xong rồi mình sẽ xuất phát.